Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Hôm nay thì mình sẽ làm một mô hình núi lửa bằng diêm và mình sẽ đốt nó để xem cái độ kỳ diệu của nó như nào nhá. Thì hôm nay ở đây thì mình đã chuẩn bị được đó chính là một bao diêm to như thế này, hai que keo nến, đó. và tiếp theo nữa đó chính là mình sẽ gắn nó lên đây một nền tấm gỗ như thế này nhưng ok thì à, không nói nhiều nữa thì bây giờ mình sẽ à, bắt tay vào làm thì các bạn hãy cùng theo dõi mình nhé ok và bây giờ thì mình sẽ bóc cái gói riêng này ra Thôi gói riêng này ra gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light ok mình đã mình mình đã cho diêm ra khỏi bao xong rồi các bạn rất là nhiều diêm rồi và bây giờ thì à, nhiệm vụ của mình sẽ là phải gắn những que diêm này lên à, tấm gỗ này bằng cái keo nến và một cái chiếc bật lửa các bạn hãy cùng theo dõi mình nhé in the sky, gazing far into the night I raise my hand to the fire But it's no use, cause you can't stop it from shining through It's true, baby let the light shine through If you believe it's true, baby won't you let the light shine through for you sky, gazing far into the night. I raise my hand. Ok và mình đã hoàn thành xong cái mô hình núi lửa này của mình và bây giờ thì mình sẽ mang ra mình đốt xem là sẽ như thế nào các bạn nha. It's true, baby let the light shine through If you believe it's true, baby won't you let the light Bây giờ thì mình sẽ đốt cái mô nối lửa diêm này của mình thì các bạn hãy cùng xem nhé. What? What the in the sky high, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you? tục video ở đây Nếu bạn nào thấy video mình hay thì hãy nhớ là nhấn like, subscribe và rung chuông để nhận những thông báo tiếp theo nhé Xin chào tất cả các bạn